thousand years later. công việc rồi giờ mình quay trở về à, Sài Gòn hành lý sắp xếp xong hết rồi do là mình xuất phát hơi muộn mà mình có đến 1.000 cây số để vượt cho nên là chắc chắn là không thể về kịp à, Sài Gòn với tình hình giao thông à, vào chủ nhật và à, kiểm soát tốc độ ở quốc lộ được mình đi quốc lộ về nên là mình chỉ cố gắng chạy à, về được đến đâu thì hay bấy nhiêu thôi chạy đến đâu thì hay đến đó rồi hôm sau mình sẽ khởi hành sớm hơn nó rút ngắn cái quãng đường lại bình thường mình đi Sài Gòn Đà Nẵng cũng phải mất 14-15 tiếng nên kiểu này là không có thể nào về nhà kịp trước 12 giờ khuya 11 giờ 40 ha từ khách sạn bây giờ mình sẽ đi theo cái hướng ờ, đường ờ, đi qua Quảng Nam đi, đi qua Hội An rồi ờ, ra Tam Kỳ thì đi cái đường trong à, mọi người đón xem hành trình về của mình ha mình sẽ ghé qua ngũ hành sơn với lại hội an một chút ra đến đây mà không ghé hai cái đó thì à, nó cũng ổn một lần đi sáng làm gì ở đây nó ngủ hành sơn đó ngủ hành sơn à, đà nẵng ờ, tình hình du lịch đà nẵng ảm đạm lắm mọi người sáng đi ờ, đi một vòng thấy chủ nhật mà vắng hoe khách à bến du thuyền gì cũng đóng cửa này tình hình này phục hồi còn lâu lắm gần như hôm nay thấy dân địa phương chính thôi chứ khách du lịch không có thành phố ờ, chuyên làm ờ, dịch vụ mà tình hình kiểu này nhìn buồn thấy hội hội an không chủ nhật đó chủ nhật mà nó vắng vậy đó kiểu này thì ờ, đúng là cái uh, dịch bệnh này nó nó làm người ta mệt mỏi quá Hội An ờ, đâu có làm gì ngoài du lịch mà khách khứa kiểu này thì chết rồi gần như dân địa phương không vắng như chùa chùa Bà Đanh quán xá đóng cửa hết trơn nhưng mình qua khu phố cổ coi nếu mọi người hình dung ha không có bóng dáng ờ, khách du lịch luôn không biết đi xuống chùa cầu à đi xuống chùa cầu được không rồi chán chết quán cao lầu này đó mình hay ăn chùa cầu nè đó đây hội an ngày chủ nhật hội an ngày chủ nhật đó điểm check in hải đến đang ở hội an mọi người rất là vắng luôn khách du lịch không có luôn á người thấy hình mình chụp chùa cầu á chán chết đặc sản Hoài An mọi người đặc sản Hoài An ai ghé Hoài An à, ghé ủng hộ chị nè này chỗ không thể thiếu như đến hội phố cổ Hội An nó đi một vòng cho mọi người thêm bến tàu thì neo neo qua thôi chứ không có khách không bên kia hàng quán vắng hoe vắng thê thảm này làm ăn gì được trời kiếm ờ, quán ờ, mình ăn trưa gì đó xong mà uống nước gì đó ờ, xong rồi mình đi đây thề trước hồi đó dịch đó, trước khi dịch đó, ra đây là không có chỗ đi luôn á đó. đó, giờ lễ hoa rồi em đứng check in thôi chán ha quán thì đông cửa hàng thì đông mà khách thì không có và không thể làm cái gì khác Rắn thấy buồn luôn á, thấy chạnh lòng luôn á Rồi anh người Ấn à rời khỏi phố cổ Hội An ha Rồi tiếp tục đi về hướng uh, Tuy Hòa Hành trình hôm nay thì mình uh, mình dự kiến sẽ dừng chân ở ở Tuy Hòa Tại vì uh, chặng đường này cũng sao là 500 cây chứ không, không không ít là nửa đường nửa đường so với lại quãng đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn và bây giờ việc đầu tiên là phải đi à, kiếm cây xăng đỏ kiếm cây xăng đỏ trước rồi tính lại full bình cầu cửa đại ha ở tỉnh quảng nam cầu này cầu lớn á một cái cầu lớn của quảng nam nhìn hoành tráng á ở Tam Hiệp, Quảng Nam full bình là 610 mình đi đường à, Hội, Hội An đi qua Tam Kỳ á đi đường trong Đà Nẵng qua Hội An ra Tam Kỳ luôn bây giờ à, còn cách Quảng Ngãi khoảng 40 cây Quảng Ngãi về Sa Huỳnh nếu mà điều kiện giao thông cho phép thì chắc ờ, đến ờ, Tuy Hòa đâu đó khoảng 6-7 giờ tối còn ờ, không chạy nhanh được thì cũng phải 7-8 giờ mình đến Quảng Ngãi ha mới chạy qua cái đường quẹo vô Dung Quốc đó nãy ờ, chạy đường trong xe nó hết xăng mà mình không nghĩ cái đường trong nó lại không có cây xăng chạy đến dọc cuối cùng chạy đến xăng đến dọc cuối cùng luôn ra đến quốc lộ rồi bắt đầu nó mới có cây xăng rồi đường tàu nè đường tàu ở đây nè hồi đó đi ra đây buổi tối không có thấy không có thấy gì đi qua Quảng Ngãi không có thấy gì hết á mình đang đi trên ờ, cầu Trà Khúc ha sông Trà Khúc của ờ, Quảng Ngãi đi ờ, phía bên này là là cảng cảng Sa Kỳ mấy cái địa danh nghe hay ha Sa Kỳ, Sa Quỳnh đó. Chào à, mấy anh em biker của Quảng Ngãi nha Hai biker Quảng Ngãi thì à, có xem video clip này thì cho mình xin chào nha gửi lời chào nha đây là cái tuyến đường tránh tuyến đường tránh uh, à, trung tâm thành phố quảng ngãi đường uh, à, tránh uh, à, sa huỳnh ha sa huỳnh của quảng ngãi á đi thì uh, hai bên đồng lúa như nè miền trung uh, mùa này uh, là mùa lúa hay sao năm bữa đi từ uh, từ Quảng Nam qua qua Đà Nẵng là thấy ờ, cánh đồng lúa nó như vậy không nè lúa mới chỗ đang chỗ luôn đang chỗ bông luôn nhìn đẹp quá năm nào miền Trung cũng dính bão mấy chỗ này mà bão nó đi qua cái chắc không còn là gì rồi mấy bác chạy mấy bác lớn quá lớn luôn chạy vậy rồi á có chuyện gì á nói sao xui ai cũng phải ờ, làm kiếm tiền hết chứ có ai không làm kiếm tiền nhưng mà nhiều người kiếm tiền kiểu bất chấp á không biết để làm cái gì cái đường này đẹp ghê á trồng lúa mênh mông luôn quật lúa nè tôi phơi lúa ngoài đường nè đây vẫn còn à, phơi à, phơi lúa ngoài đường đó thấy không đây mọi người thấy không đó thôi cực lắm nhá, ra quét liên tục quét dọn liên tục nguyên con đường dài như vậy phơi rồi vô bao rồi quét rồi phơi cứ vậy trời mưa một cái là chạy không biết làm sao luôn cứ phơi vậy đó rồi à, đốt rơm đốt rạ không yeah. ôi trời ơi rác à, à một con dốc thành phố Hồ Chí Minh còn 782 cây lúa nó cứ trồng dài nó dài ha đốt ờ, người ta thu hoạch không là cái người ta đốt rồi lúa đã chín hết trơn rồi nè mọi người thấy không lúa đây chín hết trơn để mình đứng lên cho mọi người coi đó ở đây người ta vẫn phơi nè người ta vẫn phơi như vậy đường rồi đi giữa núi thôi nó đẹp dữ vậy sao mà nó đẹp dữ vậy em biker Bình Định nha Chào anh em biker Bình Định Bình Định như 77 ha à. Bình Định á đèo nhông đèo nhông đèo nhông không nhớ đi đi qua cái này không, không, không nhớ tên cái đèo này kiểu như giống như đèo chuối giống như đèo chuối nó không có vực thác gì hết á nó con đường thôi đến Nguyên nhân 5 giờ đến Nguyên nhân mình đi thẳng đi về hướng Phú Yên Phú Yên Tuy Hòa à, để mình dán vào đó đâu đó nghỉ ngơi một chút rồi à, uống nước này thì à, ờ, có khả năng mình về Nha Trang kịp để về Nha Trang luôn về Nha Trang thì ngày mai mình đi xuất phát thì nó trễ hơn một chút cũng được gì anh quay quay ngược lại hả à, rồi rồi rồi cảm ơn ủa này nó nó bị gì nó, nó đóng lại ta đều cù mông giờ phải đi à, đèo cù mông đèo cù mông thôi đèo này cũng đèo này đẹp mà đi luôn đi qua đèo rồi tính tại tuy hòa còn có ờ, khoảng 80 ờ, cây nó tới rồi mình chạy uh, tí xíu chắc uh, về Khánh Hòa nghỉ à. đèo rất là đẹp đường không biết lên kia có bị hư gì không chứ còn đoạn này chạy đường đẹp cảnh cũng đẹp Đấy, chạy tới à, tuy hòa chứ để trời mưa trời chuyển mưa Tuy Hòa là nổi tiếng cơm gà Đi đâu cũng thấy cơm gà ở Đến địa phận của Phú Yên rồi đó đến địa phận của Phú Yên rồi thành phố Tuy Hòa rồi bà con 6 giờ rưỡi mình ờ, ghé vô đâu đó uống nước rồi chắc mình dọc về Nha Trang luôn tại vì ờ, cũng còn có khoảng 125 cây à cái quán nước nào người ta ghé vô cái quán nước nào đó uống nước rồi nghỉ ngơi rồi xíu rồi chạy về Nha Trang luôn rồi chắc vô cái cây xăng kia tới Tuy Hòa hơi sớm cho nên là quyết định chạy về Nha Trang luôn để ngày mai nó mình khởi hành xuất phát nó nó gần à, hơn được một chút tại vì à, chỗ này thì cách Nha Trang cũng có khoảng trăm cây à nên làm luôn trời sáng thì bỏ tay luôn á chứ nè coi nè đó chị đèn thường của mình đó đèn thường của xe đó đèn zin xe đó mà chịu khó thôi xe ngược chiều à, đi về thì mình mình mình mình điều chỉnh ánh sáng nó yếu lại một chút hoặc là tắt đã vượt đều cả trong đêm ha à, đi à, đi đèo cả mình định ngày ngủ ở Tuy Hòa xong rồi sáng mai ờ, đi về đi qua đèo cả ngắm bình minh chút nhưng mà thấy còn sớm quá chứ còn kế hoạch của mình là chạy 500 ờ, cây rồi nghỉ nửa chặn đến lối vào đèo cả à ha hầm đèo cả này có thu phí đi thẳng là hầm đèo cả quẹo qua bên kia là đèo cả hầm thì nó cấm xe xe máy dài 12 cây số rồi vô đây phải mở đèn chợ sáng rồi không thôi là không thấy đường chạy đó đều cả buổi tối thấy thú vị không trời nó leo lên thấy, thấy tội luôn á chạy cà rị vô mỏ cà rị vô mỏ chạy đèo đêm có cái thú vị của nó ha trống trải cái um, lên đến à, đèo cỏ mã cái đoạn này nhiều nhiều đèo lắm mà đèo ngắn ngắn không à đèo cả là dài nhất rồi giờ đang hướng về Nha Trang tối trống trải mát mẻ chỉ có cái là tầm nhìn hạn chế thôi mấy xe chạy ngược chiều cũng xài đèn pha sáng quá